Sầm sơn phong cảnh hữu tình Hòn hèo cao ngất Hòn gành thứ hai Thứ ba ngọn núi Phủ Thai Thứ tư cổ giải nằm ngoài đầu voi Những năm 1989-1990 Khi khái niệm du lịch vẫn còn chưa phổ biến Mỗi chuyến đi biển của thế hệ thời đó Được gọi là đi nghỉ mát Thì Sầm Sơn đã nổi tiếng Nắm vị trí ngôi vương tại khu vực phía Bắc Nhưng không phải những năm 90 của thế kỷ 20 sầm sơn mới được ưa chuộng. Trước đó, người Pháp đã lựa chọn sầm sơn làm nơi nghỉ dưỡng của mình. Năm 1904, toàn quyền Đông Dương Jean-Ernest Mollier ra nghị định xây dựng các đài quan sát, trạm y tế và trung tâm nghỉ dưỡng tại bãi biển và ven núi Trường Lệ nhằm phục vụ quan chức Pháp và quan lại Nam Triều. Trong ký ức của thế hệ 7X, 8X, nhắc đến Sầm Sơn là nhắc đến những chuyến nghỉ mát cùng cơ quan bố mẹ mỗi khi hè về là những chuyến xe Hải Âu 45 chỗ mà điều hòa là cửa ô tô mở to lấy gió trời hay bức ảnh chụp bên hòn trống mái, chiếc phao lốp xe. Thời đó, sau mỗi chuyến đi chơi, quà mang về chỉ là vài con ốc biển làm thành những chiếc vòng cổ, vòng tay. Vài con ốc khác thì được mai cẩn thận để bày lên tủ với dòng chữ biển sầm sơn. Vậy mà chân quý, mà tự hào biết bao. Cứ như vậy, Miền ký ức về Sầm Sơn là chốn phồn hoa, nhộn nhịp, là điểm phải đến của biết bao người. Đủ xa để những đứa trẻ háo hức với chuyến đi dài, nhưng cũng đủ gần để các chuyến đi có thể di chuyển trong ngày thuận tiện. Nhưng rồi, những năm sau đó, biển Sầm Sơn dần đi vào ký ức. Cũng bởi sự xô bổ, phát triển tự phát mà thiên đường nghỉ mát này không còn giữ được vị thế của điểm đến hàng đầu nữa.